bạn like video của mình đã được 500 like mình sẽ chọn ra 5 bạn may mắn mỗi bạn là 200 thỏi vàng nha các bạn nhớ là xem video càng lâu thì tiền trúng càng cao nha và nhớ là được các bước nha bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn nha thì video trước của mình ấy thì mình cứ kêu là đủ uh, 500 like thì mình sẽ tặng cho năm bạn mỗi bạn là 200 thỏi vàng nhưng mà bây giờ không đủ thì mình vẫn sẽ tặng khuyến khích nha thì là mình tặng cho hai bạn mỗi bạn là 100 thỏi vàng nha bây giờ thì mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn nha à, anh em xem video sau ấy thì nhớ là đủ các bước để mình đủ cái điều kiện ấy để mình chọn ra những anh em may mắn ok rồi bây giờ thì chọn thôi bạn đầu tiên đó chính là bạn đức nha bạn này inbox zalo cho mình để nhận giải nha bạn thứ hai đó chính là bạn đức duy Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Mr. TV Ok, hôm nay thì mình sẽ mang đến cho em một cái siêu phẩm Đức Cường Server 2 sao Thì nick này có gì mà gọi là siêu phẩm các bạn Thì các bạn xem video của mình thì coi cái tiêu đề này cũng biết đấy Nick này sử dụng 3 kích hoạt Ok, thì đầu tiên là set Kirin Thì set này là gồm có uh, một cái set 7 sao Thì uh, kèm theo là cái giày 8 sao Và cái radar 7 sao Đấy, thì đây là một cái xác cái nick này thì nó là đang cài xác Kirin xong cái uh, nó bị lỗi uh, cái admin fit uh, à, bây giờ của cầu rất là sida luôn và nick này thì nó là sở hữu một cái một trong những con hàng mà mát pin ở ngọc rồng sao các bạn ơi đó thì uh, nói cho mấy nick này có có gì thì gần mắt hết rồi thì uh, kiếm gia ma sư thì sức bóng tối là 18 phần trăm thì à, cái sự kiện bóng tối thì admin cũng ra khá là lâu rồi đó thì các bạn ba à, bốn ngày rồi thì các bạn nào mà chưa biết thì hãy lên diễn đàn truy cập ngay ngọc đằng sao com nha đấy thì à, đang ấp điện tử bạn nick này thì hôm bữa ấp điện tử bị lỗi nên là quyết định là đổi lại thì trong nick thì có một cái hai chi dách hai mốt nó sẽ đánh thì nó nó là hàng sử dụng 5 ngày các bạn bắt the phất thì mình không hiểu tại sao ấy <laughs> là chủ hàng lại ép cái hàng sử dụng 5 ngày thì mình hỏi chủ hàng là chủ hàng kêu là à, nick này à, đổi hơn một cây nữa vàng nó không ra hai giết trên vị là ghét quá xài luôn hai giết ngày luôn thì à, mình thấy nó cũng à, khá là u khá là cùi thì à, tí, nữa thì mình sẽ đi tìm một cái cải trang à, bởi của cô hoặc là cái hai giết vĩnh vị nha ok thì trong hai à, trong nick thì có rất là nhiều luôn còn là hai cái hai thỏ vàng này tí nữa mình sẽ đi phá nha và nick thì rơi sang bó thì rơi được cái giày lưỡng long bảy sao đây quá trời đồ luôn rồi bé thiên điểu các thứ luôn thì cái hạt mà ẩn này á là chủ cùng chủ với cái hạt mà sách kia hôm bữa đấy thì bán cái lít sách green rồi thì đầu tư là tiếp này các bạn nói chung là cho bạn khá đầu tư luôn này clip khá là ngon nha thì ờ, cái này chỉ là vớt các bạn tại vì là nó hơi bị yếu bạn ơi thì ờ, chắc là cái này thì vớt cháy rồi hãy dùng mối bởi vì là nó khá là bị uh, yếu về cái sức đánh bóng tối nên chắc là vớt rồi 24 hạn 24 ngày hạn sử dụng nhưng mà không biết tại sao là để lại đây thì thôi mình không vứt để cho bạn làm gì làm ha đấy có bánh bột bì cái thứ này nick này thì có sách Sungoku 8 sao nhá anh em xem nhá 8 sao nhá nick Sungoku 8 sao nhá thì bây giờ up để tới tỉnh là bắt đầu đi xem boss thôi các bạn cực kỳ bá đạo luôn đó nè này sách Sungoku cho các bạn xem nhá trời ơi sách 8 sao nhá thì mình nói cho các bạn nghe cái sách Sungoku ấy là nó fit cái tỷ lệ mà các bạn đổi ví dụ như các đổi 100 món uh, uh, cái nhẫn đi thì nó chỉ ra ba món là Sungoku ra ra Sungoku này và 10 món ấy 15 20 món ấy là nó ra cái uh, cái gì nhỉ mình quên mất tiêu rồi à nó ra cái uh, sách mà tiềm năng sức mạnh ấy sách uh, Dorochi gì đó các bạn đấy và còn lại thì nó ra rồi sách Kirin thôi nên là anh em biết thì sao là cái sách Kirin hồi đầu server rất là nổi đấy tại vì là nó rất là dễ ra nhá sách Sudoku thì ra cực kỳ khó các bạn thì tỷ lệ ra tầm khoảng 10 phần trăm là cao còn sách uh, mấy sách kia thì nó tăng dần dần lên nhưng mà Sengoku cũng là sách cực kỳ để khó mà kiếm các bạn bởi vì là admin fit rất là gác luôn còn sách um, Kirin hôm bữa Kame à, qua cầu kinh đi 200 triệu fit xuống còn trăm triệu rồi còn 60 triệu thì hôm nay thì mình đã thấy nó một hàng nó lại qua cầu kinh đi 200 triệu what the fuck mình cũng bó tay luôn đây thì hai sách nha bây giờ mình sẽ đi uh, so với sách uh, à, Saichiro cho anh em xem nhá đây nãy đọc tên sai nha anh em có gì xin lỗi anh em nha. đấy trong nick thì đủ một sách size ba sách kỹ thuật nha mát pin luôn đây thì đây là cái sách ờ, 8 sao mà để cho đệ tử các bạn chuẩn bị hết rồi bây giờ chỉ cần up đệ tử lên 40 tỷ là quốc thôi thì chắc là tầm nay mai là nó lên rồi mình sẽ test đánh mình đi xin quá cho các bạn xem nha thì nick này thì không phải nick của mình đầu tư chứ cũng hơn chục triệu các bạn ơi cực kỳ là ờ, dân chơi luôn đây để mình mở cái sách uh, ờ, Saichiro vào nha đấy thì cái sách này là tên đủ 10 trăm sức mạnh nhá phải nói đủ ba sách kết hợp luôn cực kỳ là ngon rồi để mình coi coi à, ờ, không đậu cái coi uhm, bây giờ thì mình sẽ đi uh, ờ, mặc cái xác này vô đấy cho anh em biết rồi mấy công kia mình là phát xác uh, kế hoạch nữa đấy không một xác sai choro nha đấy để, nói cho mấy nick này thì ba uh, sẽ kích hoạt matchpin thì mình nghĩ là nick là đầu tiên uh, 10 server <laughs> lộn <laughs> cái chừng còn online mấy gì lú thì hai server thì mình nghĩ nick này là có thể là ba sẽ kế hoạch đầu tiên ở hành tinh trái đất thì à, mình cũng không có biết nữa nói chung là mình không biết nha nếu mà có thanh niên nào mà có xét kết thoại ba xét này trước ấy thì cũng thông cảm cho mình ok thì bây giờ mình à, nói là nick này là có ba xét kết thoại à, à, đầu tiên ở trái đất nha ở bên server 2 nha ok đấy anh em nào mà có trước thì uh, comment cho mình biết thôi đừng ném đá mình tội mình nhá đấy ok cực kỳ ngon luôn bây giờ thì mình sẽ xếp lại cái uh, các sự đặc biệt lên trước nha rồi bây giờ thì mình sẽ xếp uh, cái bông tai với lại cái các sự đặc biệt đấy thì mình chơi game là mình xếp toàn như vậy thôi các bạn chứ bây giờ mà để nó xuống cuối các bạn mỗi lần các bạn bay các bạn kéo xuống tàu lấu dưới này thì nó là tù đúng không Đấy, phải sắp xếp lại cho gọn gàng ngang nắp để cho chơi chứ nó chơi nó cũng sướng nữa đúng không các bạn ok phải nói là một trong những câu hàng bá nhất ở ngọc rồng mà hai sao ok ngọc rồng sau hai chứ mình nhầm hai sao là ngọc rồng online nữa đấy nick này thì phải nói là không có gì để bàn nữa trong rương thì đã chuẩn bị sát táo sao rồi Suoku cũng 8 sao rồi thì tương lai là trùng sẽ Suoku ở đây rồi các bạn thì uh, một số anh em hỏi là tại sao là không chơi uh, à, điện tử xe gia điện tử xe gia thì uh, không có xét tìm sinh hoạt rất là lâu với lại thì mình thấy nó không không cần thiết lắm ok bây giờ thì mình sẽ mở thêm vài cái hộp này nữa đi ha để coi nó có được cái hai thích biển không không được có luôn à ui rồi ba cái trang nhưng mà không có nào vĩnh cả được thật sự ấy thì phải nói là đôi khi các bạn cái mấy cái ờ, cái trà này nó máy nick mài cù cù ấy nó mở phát ra luôn nhưng mà những cái nick mà vip ấy thì mở hoài nó không ra các bạn bây giờ thì mình sẽ tìm một cái hai highlight vĩnh viễn hoặc là một cái uh, uh, cái cái trang uh, gì nhờ quên mất tiêu rồi à mình lấy công cụ vĩnh viễn nha để mình đi uh, bóng tối hóa trang bị này lên một cái vĩnh viễn cho đệ tử nha ấy thì chữ bạc không nhiều nhưng mà mình vẫn làm luôn thì uh, hy vọng chữ bạc uh, không có chữa mình <laughs> thì uh, ok bây giờ thì uh, mở thôi 10 cây uh, mười mấy uh, cái hộp này chẳng nãy không ra đúng không hút thôi đấy hai đf này vui sủa không có vĩnh viễn luôn mình thì bây giờ mình chỉ cần một cái vĩnh viễn đó là chơi được rồi không cần gì nữa đâu này vui sủa vĩnh viễn luôn kìa hai máy thợ vàng rồi ơi ngon cái này thì cho đệ tử xài sư phụ xài cái hai đf vĩnh viễn là ok rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình đi uh, đập cái hai uh, này lên nhá mình sẽ bấm tới hóa trang bị cái này lên để xem thử rằng là nó sẽ được bao nhiêu sức đánh nhá ok bởi đấy của cô này giờ mấy thanh niên chưa bà kêu út được phất em đổi hơn một ca thở vàng nó không có lên mà sao anh đổi có mấy hát nó lên rồi cực kỳ may mắn luôn trời ơi tiếp tục đặt thôi ui là trời ơi là trời để xem thử có lên hay không nha ui má xịt cái tỷ lệ nó xịt kinh khủng thật các bạn Đậu xanh Má chơi game mà xịt dữ vậy Ui ôi Hai sao hai, hai lỗi bóng tối luôn các bạn Vậy mình bật cái tốc độ cao lên xíu nha Tốc độ 5 là má rồi Không có được tốc độ 10 nha Trời má đập thế này khi nào nó mới lên thì mình vẫn thắc mắc một cái điều là tại sao admin không có cho đập bom trong bị bóng tối bàn một một thổi vàng lên cho nó nhanh mà lại phải ờ, đi ờ, bác mình bá xong rồi mình phải ờ, làm lại làm đi làm lại rất là mệt hả mình cho hoặc là 5 500 triệu hoặc là một khối vàng đi đặt cho nó sướng nội xanh chơi thế này đi bán cứ đập được mấy hit là đi bán mà phải cái chữ luôn ấy thật khó chịu thật luôn á giờ mình sẽ đập nha ui là trời trời ơi bốn năm sẽ đánh luôn rồi nè ngon rồi nè bây giờ nó ra luôn hai mươi mấy phải cho sẽ đánh thì ui là trời luôn ngon ngon rồi mình thấy nó có điểm rồi nhưng mà mình vẫn không có bởi vì ban đầu ấy nó thường ra mấy cái ngon thì cái sau nó sẽ không ra sức đánh các bạn chủ yếu là cái này nó nó bá là mấy cái sức đánh về sau ấy mấy cái sức đánh về sau mà nó ngon ấy thì sẽ đánh sẽ cao thôi bây giờ các bạn uh, có vip thì à, về sau mà nó ra toàn là các hp cây thì nó cũng vậy à trời không lơ luôn kìa cái tỷ lệ lên rất là thấp luôn các bạn ơi các bạn đừng kêu dễ nha mình thấy rất là khó đấy rồi không lơ luôn kìa what the hell có thật sự là có thật sự là 30 phần trăm không vậy à 7 phần trăm không vậy ôi là trời khó gì trời <laughs> có có bốn lỗ thôi mà nó khó dữ vậy hết vàng luôn rồi đó ok tiếp tục bán thôi đại gia mà sợ gì đâu hy vọng là nó sẽ ra cái cực kỳ vip luôn ha mình thấy nó hơi bị suy ra một xíu rồi đấy ba lỗ mà nó khó ơi là khó luôn lên không lên luôn à trời ơi xịt tiếp rồi kìa ôi lên rồi kìa coi coi rồi sau năm sẽ đánh nha ngon nha toàn sẽ đánh luôn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là mình đập nha thì bây giờ đập lên tá sẽ rất là lâu nên là mình sẽ tua nha các bạn ơi phải nói các bạn ơi đập cái trong bóng tối là phải nói một cái gì đó cực kỳ hút máu nha mình thấy là hai phần trăm thôi mình đập hơn cả trăm hai trăm hit ba trăm hit rồi vì nó bây giờ nó mới lên đỏ xanh đó được à, hai uh, lỗ hp các bạn ạ à. hp tám phần trăm luôn nếu mà cái này mình sẽ đánh thì ngon bây giờ hp nó quá là cùi luôn đỏ xanh ức chế thật luôn các bạn má đập trời ơi là đập đậm hơn cả cả trăm đá luôn nó mới lên bình thường nếu hai phần trăm là năm hit nó lên mà cái này trăm hit nó mới lên các bạn biệt thật sự ấy à, 200 feet chứ lộn nó có tỷ lệ nó xui gấp 4 lào luôn đào xanh cây thế nhỏ nhưng mà bây giờ nó lại HP 16% thì mình sẽ đổi tiếp nha để mình à, đi uh, xóa cái dòng mình đi mình sẽ đi uh, tìm lại cái uh, khi nào các bạn mà bảy lỗ nó mà trên 13 phần trăm ấy thì mình mới chơi còn không bảy lỗ không trên 13 phần trăm thì nghỉ nhá rồi bây giờ thì nó trở về như cũ rồi thì cái này mình thấy nó không khác gì ngầu rồng mình luôn các bạn cái này giống như ngọc pháp sư ấy có khác gì đâu rồi thì bên này thì ờ, người ta fit rồi đỡ cái loại phát kích hoạt các bạn ạ trời ơi ba hit nhá đây gì đây rồi kỳ một phần trăm mà mình nói thẳng luôn ấy nếu như mà cái nào mà kỳ đầu tiên thì mình không có thiện cảm với đó lắm các bạn mình sẽ mình nghĩ là mình sẽ đi mua đá xong rồi mình vứt luôn ấy các bạn ơi nếu mình đập lên ba sao hử ra cái gì nhá nếu mà nó ngon thì để lại còn không ngon thì cho nó cút rồi nghe cho nó cút được rồi các bạn ơi đạp thử hit nữa coi ui lại hp nữa thì thôi cút nha thì cút được rồi đấy đạo xanh chơi thế này thì bó tay com vn rồi khó quá bạn ơi má trời thế này thì chỉ có được một phần trăm thôi á hả không ra sẽ đánh luôn hồi nãy thì là năm lỗ đầu ấy là full sẽ đánh nha các bạn về sau thì nó mới ra HP của mình mới đổi bây giờ nó lại ra còn kỳ HP luôn chia ra phải trưởng thì thôi mình sẽ đi mua đá ánh sáng nha đá ánh sáng ở bên C12 thì tầm khoảng 26 thỏi nhá ui bên này thì bán đá khá rẻ nha rẻ hơn ở bên C1 nhiều thì ờ, đương nhiên thôi bởi vì là C1 nó đông hơn mà các bạn rồi mua đại đi mua hộp thôi mua cục là được rồi như là mình nhớ là ở nhà nó còn một viên nữa hay sao ấy nhưng mà thôi mình sẽ đập nốt viên này thôi nha rồi xong rồi để về Anthony cây đập tiếp mình thấy nó lập lâu quá làm biết <laughs> rồi ok gỡ này thì gỡ này thì không tốn vàng nha các bạn một cái viên đá ánh sáng tầm khoảng 13 đến 15 tỷ đét vãi cả tèo luôn đấy ok đạp này bây giờ đạp lên ba sao mà nó cùi thôi vứt luôn nha các bạn chứ bây giờ nó lên ba sao nó cù quá thì làm gì nữa trời ơi lên hb hai hồng trăm à chịu rồi đấy hít cuối cùng nha hít cuối cùng mà nó ra kỳ hb đó thì thôi hôm nay kết thúc video ở đây nhá hôm sau thì tiếp tục chơi tiếp thôi bây giờ hít cuối cùng mà nó ra cù cù thì thôi chỉ cần ném anh với lại gì nữa các bạn rồi ui nhầm rồi bóng tốt phải trang bị mới đúng nha nốt này nốt này mở giờ này nó còn đòn mình nữa các bạn cay thế giờ what đục phất phất you rồi lên rồi này trời ơi hai trăm kỳ nữa thì thôi vứt nha các bạn ơi cái này thì chắc là để về cho bạn nó là gì nó làm thôi bây giờ nó xui quá là thôi chịu nha thì đỡ được cái ờ, bữa đó của Mỹ là ngon rồi ok clip của mình đến đây thôi các bạn xem video của mình thì nhớ cho mình một like đi kênh